Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái bộ ờ, hột tài xỉu áp dụng cho anh em nào làm cái được làm tay con được miễn sao là anh em đưa được hột vào và đảm bảo với anh em hột này hoàn toàn không tan 100% không tan khi vào anh em chỉ cần đưa bộ hột này vào thôi và đưa cho ai lắc cũng được người nào lắc cũng được tỷ lệ lên tài hay lên xỉu phụ thuộc vào anh em ví dụ như anh em muốn cho về tài nhiều thì chúng ta sẽ làm cái bộ hột nghiêng tài còn muốn về xỉu nhiều thì làm bộ nghiêng xỉu tỷ lệ của nó đạt từ 7 cho đến 80 có nghĩa là làm về nghiêng tài thì tỷ lệ lên tài nó sẽ đạt từ 7 cho đến 8 chén tài còn nghiêng xỉu thì nó ngược lại 7 đến 8 chén chén xỉu bộ hột này thì hoàn toàn không tăng 100% bây giờ tránh là mất thời gian của anh em tôi ờ, sẽ test thử qua cái bộ hột này bằng nam châm và nước muối đây nó là nước muối tôi sẽ để và tôi thử cho anh em xem đảm bảo anh em hột không tan nó nổi hoàn toàn bình thường nhé khi tôi thả vào ly nước muối này thì anh em biết là hột này không có gì cả trên đây nó là một bộ hộp 10 một hộp 12 và một bộ 13 tôi sẽ để cả hai bộ và sau đó tôi sẽ vớt riêng, riêng hai bộ ra đó anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường nhé bây giờ tôi sẽ vớt cái bộ hột này ra và tôi à, thử qua với cả nam châm còn một điều nữa là tôi cũng làm một số những cái à, kiểu nắp và dĩa mới để tác dụng sao có nghĩa là chống máy phân âm và cũng như chống máy soi đây nó là cái sản phẩm chống máy à, soi này còn đây những cái dĩa này nó là dĩa chống âm chống tiếng nên anh em cứ yên tâm khi đi chơi không sợ người ta đem máy soi với lại máy uh, phân âm vào để có thể nghe hột của anh em mặc dù những cái sản phẩm đó tôi vẫn bán nhưng mà cái gì cũng thế nói chung là cho hài hòa một chút không thiên vị về bên nào cả Đây. tôi sẽ lau lại một lần nữa thì nó dính ờ, muối hơi nhiều tôi nói luôn với anh em cái bộ 12 ờ, là cái bộ bên bên tay trái này là cái bộ hột nghiêng xỉu còn bộ 13 ờ, đây nó là bộ nghiêng tài bây giờ tôi sẽ thử qua với nam châm không dính không hít gì anh em nhé nắp hoàn toàn bình thường đây đây là nắp châm không phải là nắp châm giả anh em nhé hoàn toàn bình thường không dính không hít gì cả như thế anh em đã yên tâm chưa bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem khi vào chơi anh em chỉ cần đưa hột à, được bộ hột này vào và đưa cho người ta làm cái cũng được anh em lắc cái cũng được tỷ lệ lên xỉu hoặc lên tài nó sẽ chiếm từ 7 cho đến 80 phần trăm bây giờ tôi sẽ thử cái bộ nghiêng xỉu ở trước một chén xỉu này hai chén này ba chén xỉu rồi bão nhất luôn 4 chén xỉu rồi 116 xỉu 8 5 chén xỉu xỉu 7 Đấy, bây giờ sang một chén tài bây giờ xuống xỉu luôn này xỉu 9 Đấy, bây giờ xỉu số 7 bây giờ qua một chân tài nữa tiếp tục vẫn là xỉu à? vẫn là xỉu xỉu số 10 xỉu số 8 này vẫn là xỉu số 10 xỉu số 6 bây giờ vẫn xỉu xỉu số 8 tiếp anh em thấy này tỷ lệ rất là cao rồi bây giờ lại lên bão bão nhị bão nhất rồi bão nhị nó vẫn là xỉu nhé bây giờ qua một chén tài nữa lại xuống xỉu luôn anh em thấy nào hột thì đi rất là chuẩn nhé bao nhiêu chén xỉu bao nhiêu chén tài thì anh em đã tự kiểm chứng ấy. bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ à, hột nghiêng tài này một chén tài này hai chén tài này số 12 345 3 chén tài mùa số 16 tài 16 tài 11 này. tài 13 tài 11 tiếp Đó, bây giờ xuống xỉu xỉu 10 xỉu số 10 chén xỉu thứ hai này bây giờ tài 12 hai chúng tôi xỉu qua tài luôn Đó, tiếp tục vẫn là tài tài 14 này. à tài 12 tiếp này. tài 14 này. tài 13 tài 14 tiếp tài 14 nữa này bây giờ xuống chén xỉu xỉu 9 Đó, giờ là tài tiếp tài 13 tay 11 này rồi trang xỉu nữa xỉu 9 rồi qua tài luôn tài 16 à, tài 13 tiếp tài 12 Đó, anh em thấy nào vẫn là tài này hột đi rất là ok đúng không thì um, anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ sản phẩm hột uh, ờ, nghiêng tài nghiêng xỉu này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này khi vào xem ấy, anh em nhớ đăng ký kênh like để biết uh, những cái sản phẩm mới nhất hoặc có ý kiến gì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình